Zombie Apocalypse. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sơn Lâm TV à, hay còn gọi là Sơn Vlog nhá. Hôm nay thì ờ, mình ờ, sẽ review tất cả những cái ngành ờ, nói nói về những cái phụ kiện của cái ngành cưới hỏi. Nó là cái ngành cháp thì Hôm nay mình sẽ review tất cả những cái sản phẩm cũng như là những cái phụ kiện trong cái ngành chat ăn hỏi và để phục vụ cho cái uh, những người làm chat cũng như là những cái bạn uh, làm về trang trí, phòng cưới, đám hỏi. Đấy. Thì đây xin giới thiệu với mọi người đây là tổng kho của miền Bắc chúng tôi luôn. Đấy, tất cả những cái phụ kiện về từ những cái nhỏ nhất ví dụ như là vỏ hộp chè đây này vỏ hộp bánh này rồi thì uh, đồng tử rồi lại vân vân nó rất là nhiều thứ có từ A đến Z luôn đầy đủ tất cả các cái phụ kiện trong cái ngành cưới hỏi này để phục vụ cho bà con cô bác trong toàn cả nước Việt Nam luôn nhá. Hiện nay mình review cái uh, video này để giới thiệu đến mọi người thì ai có nhu cầu về những phụ kiện ngành cưới hỏi như là ngành giáp thì có thể ebook trực tiếp cho mình qua số điện thoại ở bên góc phải màn hình nhá đó đây mọi người thấy không đây là các cái loại mẫu cháp mẫu mâm cháp đấy mọi người mâm cháp thì nó có rất là nhiều nhá à, khay gỗ khay nhôm khay vuông lục giác đấy có đầy đủ luôn mọi người đấy màu sắc thì đa dạng luôn đấy, ai thích màu gì thì chọn màu đấy đấy thực ra thì thời gian vừa rồi dịch bệnh cũng như là một số cái công việc nó bận bịu quá cho nên là mình cũng không có thời gian để mà mà mà review kỹ tất cả những cái phụ kiện này để giới thiệu đến mọi người và đến hôm nay thì mình mới có một cái thời gian bớt chút thời gian rảnh rỗi để để review lên cho mọi người xem Đấy, còn ai có nhu cầu gì thì cứ có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại trên góc phải màn hình của các bạn Đấy, phía trước mặt các bạn kia thì là uh, món uh, trái cây gọi là trái cây giả Đấy, nhìn uh, kỹ một tí thì các bạn sẽ thấy một trái đu đủ cam, xoài, táo, ổi, dưa Thậm chí là có cả cau bên trên này mọi người Đấy. Cau giả, cau đông dưa Hải Phòng luôn <laughs> Cau cực to, cực ngon, cực, cực gọi là đẹp mà các cụ mà <laughs> nhai cái cầu này thì cũng nhai cả đời chảy hết không cái đấy thì để mình trang trí vào những cái ờ, mâm cháp trưng bày thôi mọi người còn ờ, làm cho khách thì chúng ta phải làm cao thật nhá đừng có nhớ đừng có làm cái câu giả là là không ai mà người ta nhai được người ta người ta ta, ta, ta, ta đuổi về đấy <laughs> ấy đây tiện đây cho mọi người xem luôn quả hộp chè ấy còn vỏ hộp chè uh, những cái hàng của tàu thực sự mọi người nhìn nó phê lắm nhìn nó đẹp Đấy. nó đẹp từng cm luôn Đấy, mọi người xem nó đẹp không đây là vỏ hộp này là hộp giấy mọi người nhé Đấy, giá thành rất là hợp lý để cho phục vụ cho các bạn làm trong cái ngành cưới hỏi còn ờ, đây những mẫu vỏ hộp uh, chè hộp giấy đấy mẫu vỏ hộp giấy rồi thì ui vân vân đây hỉ quả này mọi người hỉ để dán quả nhá hỉ quả hỉ cau vân vân rất là nhiều nhá nơ này nơ rút nhỏ này mọi người đấy. À, gì nữa nhỉ nó bừa bộn quá mọi người ạ bừa bộn quá cho nên là đây trong này thì nó là vỏ hộp trẻ, vẫn hộp trẻ hộp sen đấy lượt hết này bớt chút thời gian lượt hết cho mọi người xem luôn mọi người thấy luôn video này <laughs> chắc là mình sẽ làm nó sẽ dài khoảng cỡ tầm ờ, đâu đó 15 đến 20 phút thì mọi người cố gắng là theo dõi cho hết để xem là nhìn có uh, chúng ta có ờ, cần lấy cái phụ kiện nào không nhé. Nếu các bạn cần lấy cái phụ kiện nào thì tạm dừng video lại và chụp ảnh cho chúng tôi Gửi ảnh liên hệ à, qua số Zalo trực tiếp trên màn hình Đấy, thì các bạn cứ tạm dừng video lại và chụp ảnh cho chúng tôi Thì chúng tôi sẽ uh, gửi mẫu và báo giá cho các bạn nhé Đấy các loại đây hoa hoa hoa lụa thì bên mình nó không không phải là chuyên nghiệp đâu mọi người hoa lụa thì cũng chỉ uh, một phần nào nếu các bạn lấy thì mình gọi hộ nhá Đấy. vỏ hộp nó rất là nhiều loại rất là nhiều những cái loại vỏ hộp nó hiện đại theo cái cái xu hướng thị trường mới của trong ngành cưới hỏi mọi người ạ đây mọi người thấy không vỏ hộp nó rất là đẹp luôn thực ra thì cái thị trường của bên Trung Quốc là họ sản xuất ra nhiều thứ để phục vụ cho người Việt Nam chúng ta nhu cầu làm việc cũng như là làm hàng nó thuận tiện lắm đây là hoa gọi là hoa cúc hoa cúc nhựa để chúng ta làm rồng ờ, phượng đấy mọi người ạ rồng phượng nhá cái này bên mình bán theo kg đấy à, đây là hoa bông hoa bông này cũng là để làm những con phượng mọi người đấy, hoa bông tính theo gói mọi người nhá cái này theo gói còn hoa cúc kia thì tính theo cân nhá Đấy. Còn à, gì nữa nhỉ? Ờ, chủ yếu là các loại vỏ hộp là rất là nhiều. Đấy. Chủ yếu là vỏ hộp các bạn ạ. Còn à, không biết là giới thiệu thêm cái gì cho mọi người biết nhỉ à, <laughs> đây những quận dây kẽm đấy, để buộc cái này rất cần thiết này mọi người cái này là cực kỳ cần thiết luôn nhá bắt buộc phải có đấy đấy còn à đây rồi mẫu cốt mẫu cốt dòng đã lên khung sẵn trèo lơ lửng này bao ngày tháng này bụi bẩn quá rồi nhưng mà đấy rất là nhiều mẫu cho các bạn luôn chất liệu làm xốp dẻo nhá khung sắt nên ờ, rất cố định chắc chắn cho mọi người luôn đấy ai có nhu cầu cứ ebook ebook là có đấy còn đây là bà phượng khi đã lên cốt và chúng ta sẽ dùng những cái phụ kiện vải và lá dứa và ớt ớt giả là chúng ta trang trí lên là nó sẽ như thế này đây mọi người đấy đấy còn đây là đây à, vảy dứa vảy dứa đây đây vảy vảy vảy dứa đây mọi người nhá đấy vảy dứa để làm ấy đấy còn đây là ờ, xốp màu để làm bụng con rồng chim thiên nga đấy, chà thiên nga vẫy này thiên nga vẫy cánh cái này gắn vào những cái cháp rượu rồi thì cháp uh, chè thuốc các thứ tuyệt vời luôn mọi người ạ những cái cái cái cháp này à, những cái này để gắn vào cháp rượu cháp chè thuốc là à, cực kỳ là hay đấy đẹp đây là trái tim này đấy, làm cháp rượu này đây hỉ tim rồi lơ lủng rồi thì uh, gọi là uh, gen này rồi xóm lại là rất là nhiều các thứ để cho cho cho cho các bạn là lấy luôn đấy, đấy rồng phượng này còn ờ, đấy, bên này là những cái mẫu cốt mình ờ, sản phẩm ờ, thô sơ để chuẩn bị cắt ghép đấy đây nhiều đấy review qua cho mọi người thấy này là để mọi người đây trái cây trái cây trái cây <laughs> ớt giả mọi người nhá đấy, ớt giả đấy đấy đó chưa ok ớt giả này rất nhiều khối lượng rất nhiều luôn Đây, cho mọi người xem toàn bao to thùng to rồi nhé rất nhiều đấy ớt đủ các màu luôn xanh đỏ tím vàng da cam đấy. rồi đây rồng bay phượng múa đây gọi là rồng trên cây à rồng trên ờ, trên trên trên mái mọi người ạ còn đây là ừ, phượng ờ, <laughs> gì ôi Wow, bây giờ chả biết giới thiệu những gì Bởi vì nó triền miên quá Nó triền miên, nó nhiều thứ quá ấy, mọi người Đấy Đây, trong này thì những cái ờ, hộp cốm, hộp ché Đây, tiệm bên ngoài cho mọi người xem luôn đây Màu xanh, đỏ, tím, vàng Rất đẹp này, trắng này trắng xanh này, người đấy đẹp không? Đấy, vào hộp sắt nhé Hộp ché hay nạ Hộp sắt, đây Triền miên ra tổng kho miền Bắc luôn tổng kho miền Bắc để cho mọi người lựa chọn tất cả các về các uh, mẫu vỏ hộp đấy rồi thì đồ trang trí phụ kiện đấy và rồng phượng rồng bay phượng múa rồng bay phượng múa mọi người ạ còn đây đây cái này đây là thùng thùng ở bên dưới nhưng mà uh, đây là mấy cái vỏ hộp làm bình nội đây mọi người xem đây là hàng lỗ Đấy. nhiều lắm nhiều lắm bây giờ chả biết nói cái gì nữa nó nhiều lắm đây mọi người đây cho mọi người nhìn đấy. toàn bộ là nhập khẩu ờ, made hết mọi người nhé Việt Nam mình không có Việt Nam mình không có cái này có lại là nó có đấy nhưng mà nó cái hàng của nó không đẹp bằng hàng tàu được không đẹp bằng hàng tàu hàng Trung Quốc được hàng tàu Trung Quốc này nó nó rất là đẹp nó rất là mê ly luôn đấy mọi người à còn đây là chất lượng ờ, xốp chất lượng xốp dẻo để à, bên chúng tôi làm à, những cái bộ cốt rồng phượng cho để để cho cung cấp cho mọi người đấy. đấy đây mọi người. Đây xốp xốp dẻo nhá. đây là làm những cái này nó rất là bền chắc không như ngày xưa thì bộ à, là mình bên mình dạy cũng như là bán làm những bộ cốt này nó bằng cái xốp cứng, xốp cứng thì nó nó nó chỉ được một vài lần thôi, nó không có có được bền như là là, là như cái hệ thống xốp dẻo này hệ thống xốp dẻo này nó rất là bền nó bền chắc các bạn có thể là làm uh, rất là thoải mái luôn đấy mà thôi có khi là hứa hẹn là khoảng có tầm ờ, ước chừng đâu 15 20 ờ, phút video này nhưng mà chắc là thôi mọi người ạ mình cũng giới thiệu qua này là mọi người chắc cũng nắm được hết rồi đúng không vảy nam rồng vảy dứa Đấy. nhìn như vảy dứa xịn luôn đúng không các bạn nhìn phê chưa như như vải xịn luôn à? như là là cái này thì kể cả các bạn à, làm những cái bộ giả hay là làm những cái bộ bộ thật thì cũng sử dụng cái này luôn bởi vì là nó thuận tiện cho chúng ta trong những cái mùa mà chúng ta không kiếm được cái lá dứa tươi ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng luôn bằng những cái lá dứa giả này mà nó cái chi phí nó rất là thấp cái chi phí của nó không cao đâu mọi người chi phí nó thấp mà chúng ta làm nó lại ra lắm nó lại nhanh nữa không như ra mà nó nhanh rồi thì nó rất là tiện lợi chúng ta tóm lại là nó tiện lợi lắm đấy bơm cháp thì đủ các thể loại luôn nhá đây khay cắm hoa đĩa cắm hoa hoa bàn hoa bát các thứ ui ôi tóm lại là nhiều thứ lắm đây cháp mà dán ờ, gen lên thì nó sẽ như này mọi người này Đấy, rất nhiều những mẫu gen nhiều những mẫu gen đẹp Đấy. ai thích những cái mẫu như nào thì khi các bạn xem video này các bạn tạm dừng video lại và chụp ảnh nhá chụp ảnh màn hình lại thì thì uh, gửi cho bên chúng tôi thì bên chúng tôi sẽ uh, đưa mẫu uh, cho các bạn xem các bạn lựa chọn và chúng tôi sẽ báo giá một cái giá yêu thương nhất có nghĩa là bên chúng tôi sẽ bán theo cái giá gọi là giá của tổng kho miền Bắc luôn bán lẻ rẻ như bán buôn mọi người nhá ok chưa Đấy, uy tín luôn uy tín luôn Đấy, Ngọc Sơn luôn cung, cung cấp những phụ kiện ngành cưới hỏi uy tín luôn cho mọi người còn bây giờ thì chắc là mình xin phép đây chắc bây giờ là xin phép để dừng video tại đây nhá thì chắc là vẫn phải quay lại cái khuôn mặt của mình lại một chút nhỉ để cho mọi người <laughs> còn biết chứ không bảo là mọi người đặt ra câu hỏi bảo ơ cái thằng nào nó nói đấy mà nghe nó không biết đấy bây giờ thì mình sẽ quay khuôn mặt của mình nhé để cho mọi người nhận dạng mọi người có nhìn thấy gì không ạ thì đấy thì vừa nãy thì mình uh, giới thiệu đến cho tất cả quý vị uh, khán giả cũng như là tất cả các uh, bạn uh, trong cái ngành cưới hỏi uh, giới thiệu cho mọi người xem về tất cả những cái sản phẩm mà bên tổng kho miền Bắc của bên mình cung cấp cho quý vị và các bạn nhé thì cái lời chào vừa nãy thì nó chưa hiển thị cái khuôn mặt của mình đấy, nhưng bây giờ thì mình đã cho nó hiển thị lên rồi đấy mọi người <laughs> nhìn rõ nhá sai đâu cứ mặt thằng này mà lém đá ném gạch mọi người nhá đấy thôi chẳng dấu đố gì đây đơn hàng thì bị đóng gửi cho khách mọi người này thời gian nó cũng hạn hẹp lắm thì uh, thôi chắc là bây giờ mình cũng xin phép để xin dừng video tại đây đây thì xin uh, uh, phép mọi người là à, uh, không cái này phải gọi là gì nhỉ mọi người nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ cho em sơn vlog nhá còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn bye bye